Vâng, à, xin chào các bạn nhé Lại là mình đây, mình là Phố Flash đây Hôm nay mình à, sẽ chia sẻ đến à, các bạn cái cách ừ, cài đặt và sử dụng à, một cái phần mềm tiện ích ừ, Cái phần mềm này là nó mình phải nói là nó rất quan trọng và nó rất cần thiết với những người mà làm YouTube ấy cái tiện ích này ấy, thì nó có thể dùng được ở trên uh, Google và Cốc Cốc À, nó sẽ giúp cho các bạn làm một cái video ấy nó được à, chuyên nghiệp hơn này bạn à, tăng được nhiều lượt xem hơn này tiết kiệm được thời gian hơn cho bạn này và cái cái bạn có giúp bạn có thể được tối ưu cái video này SEO bạn SEO tốt và lên top Google hoặc YouTube nó sẽ nhanh hơn ngoài ra này cái tiện ích này thì nó có thể giúp mình viết được cái mô tả làm sao cho nó tốt này Ừ, trên cái tiêu đồ tiêu đề của video làm sao cho nó hiệu quả này và mình thấy cái cái ờ, ý nghĩa mạnh mẽ nhất ấy, đó là nó nghiên cứu và phân tích được đối thủ ví dụ như là ờ, mình sẽ biết được là đối thủ dùng ờ, từ khóa nào này rồi số lượng uh, hiệu quả của cái kênh của đối thủ như thế nào này rồi tất cả các hoạt động của đối thủ nhìn vào đó thì các bạn có thể đánh giá được cái video và cái kênh của các bạn và để từ đó các bạn có thể nhìn nhận lại và phát triển cho nó định hướng cho các kênh của bạn hơn đấy và cái phần mềm đó chính là cái phần mềm về viết IQ thì bạn nào mà làm YouTube thì các bạn cũng sẽ biết được cái phần mềm này thôi và mình à, bắt đầu đi vào cái cụ thể hơn nhé ví dụ như mình vào YouTube này tìm kiếm à, ví dụ mình tìm kiếm đề đánh giá một cái nhá vì rút cô Dona đây cái vít IQ này này thì à, nó sẽ đánh giá được cái à, lượt xem à, cao nhất này lượt xem trung bình này rồi số lần trong tiêu đề này đặt trong tiêu đề và cái số lần trong mô tả này Đấy, của một cái kênh một cái kênh nào đó nhá. ra thì nó sẽ đánh giá được cái điểm trung bình các bạn ạ ví dụ đây là cái lượng cái lượng tìm kiếm ấy thì các bạn biết rồi nó tìm kiếm rất là cao 77 là khá là cao rồi mức độ cạnh tranh ở đây là gì ạ là rất là cao tức là bạn à, đánh à, vào à, virus corona thì nhiều cái cái bài viết nó nổi lên rồi những cái từ khóa liên quan sẽ cũng được sẽ cập nhật ở trong đây các bạn nhé thì các bạn có thể bỏ vào làm tiêu đề hoặc là trong cái phần thẻ tab đấy đấy là một đấy là mình muốn nói là cái thứ nhất đấy là cái thứ nhất mà mình muốn nói và còn đến cái thứ hai ví dụ bạn nhấn vào một cái kênh này các bạn nhé các bạn à, có thể xem luôn này thứ nhất nhất là nó sẽ thể hiện được cái điểm tổng quan này cái điểm này này thì uh, nó chính là cái hiệu quả một cái video video của cái bài đăng cái video trên YouTube ấy Đấy, và cái số người lượt xem này cái thời gian xem nó như thế nào này Đấy, nó đánh giá được cái hiệu quả của cái video mình đăng đấy cái uh, tiếp theo về đây nó chỉ nói về các mạng xã hội thôi tức là các bạn xã hội đây nó đang bạn có chia sẻ lên mạng xã hội nào hay không và tỷ lệ lượt thích như thế nào ấy tiếp theo là đến cái vấn đề SEO này này cái SEO này này là nó thể hiện được à, cái top của Google và các cái thẻ tác của mình có tốt hay không cái mô tả của mình có tốt hay không à, nó thể hiện ở đây thì cái điểm à, ví dụ như cái điểm 6.9 này này là khá là tốt rồi sẽ có một cái bài sau ấy mình sẽ hướng dẫn đến các bạn để làm sao mà tăng được cái điểm SEO của SEO VIP IQ này lên nhé để cho làm sao mà để bạn tiếp cận được với nhiều người hơn rồi ờ, rồi nhiều lượt xem hơn Đấy, người ta kích vào tiếp theo là các cái mình thể hiện được thêm là các cái checklist để tối ưu hóa này thì bạn đáp ứng được càng nhiều cái này này thì nó sẽ càng tốt tức là cái điểm của bạn sẽ càng cao hơn rồi ờ, ờ, bạn sẽ tìm người ta tìm nó sẽ dễ bạn sẽ dễ dàng chiếm top của YouTube hơn tốt của Google hơn đấy cái cái nào mà hoàn thành họ thì à, bạn sẽ được tích dấu ờ, v này nhá chưa hoàn thành thì là dấu x thì à, dần dần dần mình sẽ lại hướng dẫn thêm cho các bạn về cái cách mà để mình à, làm được cái checklist được tối ưu hóa này này tiếp theo ấy thì là những cái từ khóa gây tranh cãi này, này thì tức là đây thì hiện tại nó yêu cầu mình dùng bản pro các bạn ạ hiện tại thì nếu mà bạn đăng tải một cái cái mình đang hướng dẫn đây này là hướng dẫn về một cái miễn phí một cái tiện ích miễn phí thôi còn à, hôm sau khoảng à, tuần sau đi mình sẽ hướng dẫn các bạn về cài một cái phiên bản pro nhưng mà miễn phí pro nhưng mà miễn phí nhá mình sẽ hướng dẫn bạn một cái cách và cái đây rất là đó là một từ khóa mà các bạn hãy cứ chờ đợi mình nhá một tuần nữa các bạn quay lại cái video của mình và mình sẽ hướng dẫn ờ, rất là cụ thể để cho các bạn thực hiện được và nó mang lại được cái lợi ích cho các bạn ấy tiếp theo nhé là các cái thẻ tác này này các bạn này đấy các cái thẻ tác này nó là à, các cái mình à, nó đánh giá được cái thứ hạng à, của cái, cái cái thẻ mà mình tác vào ấy tức là bạn đang ở vị trí bao nhiêu ví dụ như cái bài này nhá thì nếu mà người ta tìm kiếm 24 giờ tin tức 24 giờ này nhá thì mình à, thì cái vị trí à, của YouTube đang là ở top 7 của YouTube các bạn cứ thử mà xem và các thẻ thẻ thẻ tắt kênh cũng thế các bạn Đấy, thì mình à, hướng dẫn sơ qua để cho các bạn hiểu là như thế còn về những cái cái về cái cách để bạn sell YouTube này rồi một cái để tối ưu cái checklist đó làm sao nhớ tốt này rồi các cái đặt, đặt thẻ tác vào video như thế nào thì mình sẽ có uh, có các bài hướng dẫn về sau và bây giờ ấy, mình sẽ hướng dẫn ờ, đến bạn cái cách cài đặt của cái vít IQ này nhé thứ nhất này các bạn là vào ờ, Google Chrome nhé các bạn cứ ghi vít IQ enter một cái đây các bạn có thể vào trực tiếp cái trang vít IQ cũng được vít IQ.com nhưng mà mình thường vào như thế này này tức là viết IQ viết IQ version for YouTube ấy thì nhấn vào đây phiên bản Google Chrome Nhấn đây tiếp theo bạn à, đã vào được rồi thì bạn nhấn từ thêm tiện ích sau đó bạn nhấn từ thêm tiện ích bạn đồng ý Đấy, thế là nó ra cái à, cách cài đặt rồi và trước khi mà để bạn dùng được à, cái vix IQ ấy thì bạn phải đăng nhập và mà để đăng nhập được ấy, thì à, à các bạn phải xem mình à, đã có tài khoản chưa nhé trong trường hợp mà bạn mà chưa có tài khoản ấy à, thì các bạn có thể nhấn vào đây này đăng ký miễn phí nhé ờ, đăng ký nó rất là đơn giản các bạn ạ thì các bạn hoặc là các bạn có thể vào trực tiếp cái trang của Vix IQ đấy các bạn đăng ký một cái email các bạn đăng ký vào một cái mail nhé còn các bạn nhớ nhé cái đăng ký miễn phí này nó đơn giản thôi các bạn kích vào vào ừ, đăng ký cái mail mật khẩu đấy bạn đăng ký xong thì sẽ có một cái đường link của VIQ gửi đến cái mail này của bạn này và bạn xác nhận thế là được thế là bạn dùng được các bạn nhé cái biểu tượng của VIQ nào nó nó đang ở góc góc này các bạn nhé mình đã vừa nãy mình cài rồi đấy bây giờ bắt mình đăng nhập lại thôi mình đăng nhập để xác nhận thôi và mình đã đăng ký từ trước rồi nên bây giờ mình chỉ đăng nhập thôi nhé đấy, mình đăng nhập thế là dùng được đấy các bạn đấy và cái IQ đó là hiện tại nó đang là của mình rồi đấy thì, mình cũng mong à, muốn được chia sẻ nhiều hơn các cái kiến thức cho các bạn ấy mà cái do cái thời lượng hiện tại thì mình cũng làm dần dần thôi mình cũng không thể làm được hết òa được ấy Đấy. các bạn à, muốn à, tăng một cái để làm một cái video nó tốt ấy thì các bạn phải có được những từ khóa và dần dần mình cũng sẽ hướng dẫn được đến cho các cái từ khóa để cho các bạn dành được cái từ khóa làm sao cho nó lên top được cái Google hoặc là lên top được YouTube để cái video của bạn hiệu quả hơn và bạn phát triển kênh nó dễ dàng hơn các bạn nhé. thế là hôm nay cái bài chia sẻ của mình à, kết thúc ở đây nếu mà các bạn mà có cái comment gì thì hoặc góp ý gì thì có để để lại comment à, ở dưới giúp mình nhé để có thể là mình à, hoàn thiện hơn chẳng hạn này hoặc là à, cái mong bạn xem có cái, cái nào mà các bạn cần mình hướng dẫn hơn thì các bạn cứ comment lại thì mình biết được cái mong muốn của các bạn và mình à, làm ra cái bài hướng dẫn vào để cho nó chất lượng hơn các bạn nhé rồi xin cảm ơn các bạn